Thank you. mê nang nó có sư thi do tua cù lũ cha nhỏ cha tia nó yua ua ra chi lo cũ cả tan trôi chúa yo mua con nhóm hơi cùi xa xưa ao cù lô năng có gió tu khờ sợ nhớ xa tu khờ thì nhớ trên lô thư là lon gì trong của lô vô năng họ của lô năng do chỉ mua cò là từ chỉ xin chi tàu khó lên hầu cụ lũ năng chi chúa đã chi chúa gió lũ hà lũ nó có gió cụ gió bà có gió chọn trắng khi ai chúa cụ lũ bà chỉ mua có lớn sẽ cô yuang chỉ chân nhà chắc cô luôn tiền nhà chỉ một con là cô nhỏ lòng như chỉ mong về đã chỉ đâu 该认识，黑夜不早些，黑夜短暂，夜不落魄，亮，夜不寂寞苦，夜寂寞泛滥，半夜了夜寂寞被他抢，我都没得想。 pia chỉ mua cò lần từ chỉ xì nhỏ chỉ xa hoa nắng lần bia tê yuam phong do chỉ tàu cò lần Chúa đã chiều rồi Đồ hà đồ nó có gió của gió bà có gió tròn trà khi ai chúa cô lúc lại Amen. Mm-hmm.